Mời các bạn đến với vườn của nhà bà Nguyễn Thị Tám Ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Đây bà chỉ trồng có một luống thôi nhưng mà vâng. Tôi trồng ờ, phân Silic ờ, của chị Tân Đây là à, tôi trồng có hơn một cái đòn cánh mà vâng. à, ờ, tôi tưới có 3 lần phân thôi mỗi lần là một tuần cách nhau một tuần mà trong khi đó là bây giờ được ăn tôi hái mỗi ngày một nửa đỗ như thế này nó sai như lợn con ấy. hôm nay hái ngày mai tôi lại hái tiếp rồi tôi mê quá mà mà tôi tưới ít đấy nếu là tôi mà chịu tưới nữa thì còn nó còn ra nhiều nữa mà nào có trồng nhiều đâu trồng đủ ăn đấy trồng thoải mái ăn ăn hôm nay ăn ngày mai đây đây bà cho biết là cái quả đây, này nó... quả đỗ nó dài như thế này cơ mà nó dài ống ngả đẹp mà ăn nó ngọt đỗ nó giòn rồi ăn mê lắm ngọt lắm à, các bạn ạ tôi ngày nào cũng ngắt mà lại còn chị tôi cho cho chị tôi nữa mua hôm qua tôi ngắt được hai rồi phải đến hai cân đứng lên đi bạn đứng lên ngắt cái quả đỗ này ra để xem nó dài bằng thế nào ngắt quả đi ngắt ngắt cái quả này ra ngắt ngắt, ngắt hẳn hay là đấy, ngắt đấy, nữa ngắt, cả đấy ngắt cả đấy. ngắt hẳn nhé ngắt cả ra đấy. ngắt ra nhé vâng đây quả quả quả quả đỗ nó dài này nó quả Quả đỗ nó dai mà nó đẹp, ống ngả như thế này cơ mà. Như này thì nó phải dài hơn 50 phân. Nó phải đến uh, 6 70 phân đấy các bạn ạ. Đấy nó dài như thế này nó quét đất hết, nhiều hôm thấy ra tôi phải vén lên. Nó dài như này mà nó đẹp, không có quả đào sâu xia cả. bẹ Đây cầm cả chùm lên đi, cầm cầm cả lắm lên. Cầm cả lắm lên. Đấy. Đây nó dài này. Đây nó dài các bạn này. Đây mỡ đỗ này đây là tôi hôm, hôm nay tôi mới ra ngắt mà hôm qua tôi ngắt rồi hôm nay tôi ra lại thế này à, ống ả thế này dài đẹp dài đẹp lõn là đấy, không bị sâu bệnh các bạn nhé đấy đấy tôi tưới tưới phân silic của chị Tân đấy mà tôi tưới có ba lần cách nhau mỗi lần một tuần trong khi là ngày nào tôi cũng ăn đấy mà thậm chí nó ra còn ăn không kịp đây đây quả đẹp lắm các bạn này quả đây. đẹp lắm đây này quả lõng quả như này này chị chỉ cần 10 quả là được bữa ống ngà luật nà này không có sâu không có sâu uh, ở giữa nhé không có cái sâu đục thân đấy bỏ sai tận gốc luôn một quét đất hết đây này các bạn này chị, chị... đây này đây đây đây tôi tôi hái đỗ cho à, các à, nhà bạn nhà nông xem này quả đỗ này nó giòn mà nó ngọt đỗ nó dài thế này mà đấy đây này tôi hái như là con lợn con đấy ngày nào tôi cũng ngắt như thế này vào là tôi cứ luộc chấm ăn vãi hết cả đĩa đây đấy đây là tôi ngắt ra đấy bẻ đôi cái, cái... đây đây đây tôi bẻ đôi quả đỗ là đấy đây nó đặc đặc ruột nó đặc ruột đấy các bạn đặc ruột mà nó ống như thế này nó ngọt lắm ăn nó giòn quả đỗ và nó sai lắm đấy nó, nó, nó sai, kinh khủng như thế bạn này mà nó sai kinh khủng sai lắm cứ hôm nay hái ngày mai lại hái tiếp đấy hái không kịp các bạn ạ tôi hái ăn không kịp luôn hái Quá không kịp chừng ở trồng có hơn đòn gánh thôi mà bây giờ covid cho nên là chủ nhà không dám trồng nhiều các bạn ạ đây là chỉ trồng một ít đấy. để ăn thôi quát đất dài thế này cơ mà đấy, đấy. dài lắm các bạn ôi bẻ ra này đây, đây. bẻ đấy. bẻ lại đây đấy quả đỗ nó đặc quả đỗ mà nó ngọt ngon lắm đấy đây để chúng đây. tôi quay cho các bạn này đây này nói thì không ai tin đây này, mà là, là phân à, à, không tốt nhưng mà đấy tôi người tưới nhá thôi chỉ có tưới có ba lần mỗi lần chỉ có một tuần mỗi cách nhau một tuần tưới ba lần mà, mà còn lá đỗ nó xanh mướt mà quả đây, nó vẫn là quả ra hương ra hoa nhiều thế này lá xanh này đấy quả như đây. con lợn con này nó vẫn đang quét ra hết hoa. đất này đấy nó quét hết đất các bạn đây quét đất này đấy đấy quả thế này mà nó dài chiều dài đó đấy lùi lại bạn lùi lại đi lùi lại đây đây đây này quả nó dài đây, quá các đấy, bạn quả đúng là quét đất nhá quét từ đất đây xuống đây phải đến uh, nửa mét đây hơn này. hơn nửa mét đây các bạn này đấy nó dài lắm nó buông xuống nó dài lắm nó phải dài đến vâng, ngọt, có quả nó phải dài, đến 70 đỗ, phân đấy các bạn đỗ rất đặc quả đỗ các bạn cứ ăn xem ăn ngon lắm thế này cơ mà à, ăn uh, cả ngày không chán đây đỗ đây bữa nào đấy, ăn cũng không chán từ trên này đây à, đây Đấy. Nhiều không? Đây, đây mai phía đằng này cũng sai lắm các bạn. Ra hoa ra Đây đây đây, phía đằng này cũng sai lắm này. Đấy. Ngày nào cũng ăn, chả ngày nào không ăn. Đấy. Túm tụm vào đây là mới ngắt đoạn này rồi. Đoạn này ngắt rồi nhưng mà quả bé còn nhiều lắm. Còn quả bé còn chi chít đây này. Bà cho biết là tình hình sâu bệnh ở đây thế nào? Dạ. Tình hình sâu bệnh ở đây thế nào? À, sâu bệnh à cái à, phân silic này nó trừ sâu bệnh cho nên quả mà quả đỗ quả đỗ nó ống mà nó không có quả nào sâu này đây là ừ, tôi thấy chả có một quả nào sâu cả đây là nó đang ra ngày mai tôi lại ngắt tiếp chả có quả nào sâu hết hái. không kịp lá đỗ xanh mướt như thế này nó ừ. có à, năng lực nó có đề kháng chống đề ừ. kháng tốt lắm ừ. không sâu một quả nào không bỏ đi không đâu sâu một quả nào các bạn này đây đây đây là cái loạt này mới mới ra này đấy này đây đây ngày mai thì lại ngắt tiếp Cái này nó có lớn nhanh không? Lớn nhanh lắm, vừa hôm nay tôi ăn ngày mai, sáng ngày mai thì ra đại ngắt vào ăn Chứ chả phải mua rau gì cả Đây các bạn này, đây, đây nó đang Từ trên tới gốc, từ gốc lên này. trên từ trên ngọn xuống dưới này nhá Đấy, quả đây từ là gốc quả con ngọn. ni như thế là nhóc chứ quả từ ngọn nhỏ lắm xuống gốc đây đấy đây là đây là ngắt được ờ, khoảng à, hơn một cân rồi mà lại còn vẫn còn ở trên cây như thế này nữa bà thu được bao nhiêu ngày rồi à, cái này á thu được bao nhiêu ngày rồi rất ngắn không bao lâu cả cái ờ, vừa trồng cái shop mà ừ, chưa mưa mà tới bây giờ mà đã được ăn như thế này thu được bao nhiêu ngày rồi thu được bao nhiêu ngày rồi hả à tôi tôi thu hoạch được cách đây khoảng một tuần hơn rồi hơn một tuần rồi mà cái này nó vẫn còn ra nhiều quả lắm các bạn này Đấy, tôi thu hoạch hơn toàn rồi Đây vừa hái xong đấy nhá, đây vừa hái xong rồi đấy các bạn cả ngày nào tôi không ăn cả Đấy cho nên các bạn có thể ứng dụng cái phân này để trồng ở trên sân thượng Chỉ cần trồng lấy một đoạn ngắn thôi thì các bạn cũng ăn thoải mái mà... các bạn ạ Đây là trồng nhà ăn đó, nếu mà trồng đi bán thì có mà tôi, à, tôi trồng nhiều nữa có có mà ngắt không kịp ngắt không kịp và covid này lại cũng không bán cho Đấy, ai được cơ dài thế này mà Đấy. nó cứ quét đất nhiều hôm tôi phải ra tôi vắt nó lên vâng. Đấy ngày mai quét đất những, này các bạn này. Những, cái quả này đây bỏ này. bỏ tay xuống đây này. nó quét đất đây này các bạn này những quả quét này, ngày mai là lớn nhanh lắm đấy là quét đất nha đấy nó dài như này này các bạn này bà cho biết uh, uh, họ tên địa chỉ của bà à, có tôi là Nguyễn Thị Tám tôi ở thôn Đại Nai xã Đại Nai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh xóm xanh xóm xanh đây ờ, độ đang đang thu ai có yêu cầu thì à, tôi có số điện thoại thì tôi cho số điện thoại phân này không có không có đắt tiền một tí nào dùng rất là hiệu nghiệm mà có chất lượng cao sản xuất cho bà con làm giàu cho bà con nhà lông ừ. cái này mà trồng hết vườn có mà ngắt không kịp không để mà bán có mà tranh nhau mua cái đỗ này ngon lắm nhà tôi hôm nào được ăn vã đây này đấy mà trong khi nó vẫn còn thế này ngày mai cái nọt này nó lại nôn tiếp à, cái nọt ni như này ngày mai chỉ cần từ giờ tới tối sáng ngày mai tôi dậy ra ngắt đợt nữa ôm cái này lên đi bạn ôm lên cái này á ừ. cái này đấy đấy tôi mới ngắt được có à, chưa được hết à, một đoạn mới có chừng hơn một cái đơn gắn tôi mới ngắt ôm ngang vâng. ôm ngang ra ôm ngang ra ôm ngang ôm ngang ra người này này đấy các bạn này dài kinh khủng luôn đây này tôi mới, mới ngắt được có một đoạn thôi. Đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Đứng ra đây, đứng ra đây. Ngắt có một đoạn đây mà còn được cái này đỗ. Cái này đỗ là hơn một cân rồi. Đấy, cân mà quả vẫn còn rất nhiều nhá. Cũng có à. Vâng. 10 nghìn. Và đến đây thì ờ, video của chúng tôi kết thúc và nếu như ờ, mà mọi cái tôi dùng phân Sinic này à, tôi dùng túi bé đấy. Thế là túi bé là tôi trước khi là nó nên nó ăn ra hương ra hoa thì là tôi tôi tưới để là tôi hòa loãng ra tôi hòa loãng ra có nghĩa là một thú bé là tôi chia ra à, tôi tưới à, à, cách nhau à, khoảng chia ra là 60 lít nước tôi múc ra một thùng nước thôn tôi tưới đều rồi còn tôi lại để lại lần sau tôi lại tưới tiếp tôi cứ làm như thế một túi phân là tôi tưới nhiều lần lắm không biết bao nhiêu lần mà phân nó đắt như nếu mà ai mà không biết thì bảo là phân dùng không tốt như mà nhìn quả đỗ này mê không ừ. các bạn Hà Đông có mê đỗ này không ống ả như thế này cơ mà à. đấy lá đỗ là xanh tươi mướt như thế dưa leo này dưa leo có quả được ăn đây các bạn ơi cây cây cây bưởi này không đây um, vườn này là trồng đa dạng các loại cây cây gì cũng trồng mà cái gì cũng dùng phân silic tôi à, tôi mà trồng cây gì tốt cây bưởi rất là đẹp như này các bạn nhé tất cả cây rau tất cả những cái cây cây Từ... gì cũng xanh tốt tươi mở ra quả sai đẹp như này cây bưởi kìa cây bưởi mới đến phải ba chục quả hơn ba chục quả vâng và đến đây thì thời lượng của chúng tôi đã kết thúc à,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 đây chỉ có một đoạn thôi các bạn này chỉ bằng hai cái đòn gánh thôi nhưng mà được rất nhiều đấy mà ngày nào cũng phải thu đấy dài lắm các bạn ạ độ dài lắm quả dài mà nó rất là đặc quả mà quả bóng đẹp